Mến chào quý anh chị đang theo dõi video à, Trong video ngày hôm nay Linh xin giới thiệu đến tất cả quý anh chị một à, lô đất nền với diện tích 144m2 Phía trước màn hình quý anh chị đang nhìn thấy chính là lô đất nền 144m2 tại khu đô thị FPT e City Đà Nẵng với mặt tiền là 6m và chiều dài là 24m Tại vị trí này thì quý anh chị có thể à, xây dựng căn hộ cho thuê ờ, à, Việc khai thác căn hộ cho thuê ở FPT e rất là ổn định bởi vì là ờ, ở đây lượng sinh viên mỗi năm về nhập học rất là đông ạ Ngay ở phía sau đây chính là cái dãy shop house của FPT e Đây gần ngay cái trục đường shop house luôn Và những cái căn nhà ờ, ở shop house thì diện tích có 108 mét vuông. Tuy nhiên thì ờ, những căn căn hộ ví dụ như căn này chẳng hạn thì uh, chủ nhà khai thác cứ một tầng là hai cho tới 3 căn hộ và diện tích của lô đất tới 144m2, rộng hơn rất là nhiều. Đấy, có một số những căn nhà thiết kế cũ của ngày xưa nhà thô đang còn ạ. Đấy, à, đất không thì mình sẽ dễ dàng à, thiết kế mẫu nhà của mình hơn. Về mặt pháp lý thì lô đất đã có sổ à, Nếu như quý anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho Linh theo số điện thoại 0799 365 118 à, Video này Linh quay là muốn gửi đến những anh chị nào mình đang có nhu cầu là khai thác căn hộ cho thuê thì à, việc ở tại cái vị trí này và với cái diện tích 144 thì mình uh, khai thác nó sẽ được nhiều căn và và xây dựng nó sẽ dễ dàng hơn đây thì ở FPT e thì được xây dựng tự, tự do và mình sẽ được xây uh, ờ, 5 tầng Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi video Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo